cơ mẻ mình đã làm à, thành công rồi các bạn Đấy, sau khoảng à, một tuần thì à, cái mẻ nó nguội ra các bạn bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nhé Đấy, cái mẻ nó rất là tuyệt vời luôn nó mùi rất là thơm các bạn ừ, thơm nó vị chua các bạn chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm cơ mẻ đơn giản và hiệu quả nhé các bạn nhé ở đầu tiên thì mình có một cái hũ để mình đựng này các bạn một cái mẻ cái này cái này thì mình à, xin được ở nhà hàng xóm hoặc các bạn không có thì các bạn có thể ra chợ các bạn lấy được hoặc à, các bạn không không dùng cái mẻ cái này thì các bạn có thể dùng cái phương pháp khác tuy nhiên ở đây thì mình chia sẻ với các bạn những cái thực tế à, kinh nghiệm cuộc sống của mình thôi <coughs> cũng có nhiều cách làm khác nhau đây thì đầu tiên cái mẻ cái này mình cho xuống dưới đáy các bạn Đấy. cho xuống dưới đáy này rồi mình sẽ giải đều nó ra cái mặt à, đáy của cái hũ này rồi tiếp theo là cái cơm nguội các bạn cơm nguội này thì nó phải nó phải tơi các bạn nhé không được cục Đấy, không có không có cục nó phải tơi xốp cơm phải nguội nhé các bạn nhé cơm nóng là không được Đấy. rồi mình sẽ cho lên một lớp bên trên này Đây, cái son cơ mình nấu bằng bếp ga các bạn bếp ga hoặc bếp củ nhé các bạn nhé thì nó dễ để mà lấy cái bọt cơm hơn nếu các bạn nấu bằng nồi cơm điện thì uh, chắc uh, chắc nước cơm ra nó khó các bạn đây cơm sôi mình uh, xỉa đều trong uh, chắt cái nước cơm này ra các bạn ạ bây giờ mình uh, chắc cái nước cơm này ra các bạn sắt ra cái bát này hơi nóng đấy Tập bếp điện tử hơi nóng Đấy, nước cơm Đây là cái nước cơm các bạn Nước bọt cơm ấy Đấy à, Khi mình nấu cơm trong đầu mình uh, chắt cái nước này ra để lúc nữa mình chế vào cái ừ, mẻ mình nuôi các bạn ngày xưa thì cái nước bọt cơm này cái ờ, thời niên thiếu của mình ấy, thì ờ, không có điều kiện như bây giờ như các bạn bây giờ các bạn mình thường xuyên sử dụng cái nước bọt cơm này để ờ, pha với đường và xong rồi ăn ấy. nó cũng rất là ngon ngọt nó dầu ừ, dinh dưỡng ấy. ăn rất là tốt bây giờ thì các bạn có điều kiện hơn các bạn uống sữa rồi trước là cái này là dùng như kiểu là thay thay cho sữa rất là hay mình chắt ra các bạn để nguội trong bắt đầu mình lại chan vào cái lọ cơm mè này Đấy, mình chan đều vào đây các bạn làm như vậy thì nó nhanh nên à, mẻ hơn tuy rằng mình có cái mẻ cái rồi nhưng mà mình làm như này thì nó sẽ nhanh hơn các bạn các bạn sẽ dùng được nhanh hơn cái tràn đây các bạn nhé tùy theo ờ, các bạn là ờ, sử dụng ít nhiều thì các bạn lại lại cho một cái lớp cơm nguội lên đây xong đó lại lại tràn cái nước vào mẻ rồi ok mình ờ, sẽ đậy nắp nó lại và đậy hở các bạn nhé không cần đậy kín để sau khoảng một tuần nó lên men Đấy, cho nó ngấu là mình có thể sử dụng được cơm mẻ mình đã làm à, thành công rồi các bạn Đấy, sau khoảng à, một tuần thì à, cái mẻ nó nguội ra các bạn bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nhé Đấy cái mẻ nó rất là tuyệt vời luôn nó mùi rất là thơm các bạn ừ, thơm nó vị chua các bạn Đấy. Đấy. rất là nguội rồi giờ mình có thể là chế thành đồ ăn mình nấu với cá các bạn nhé hoặc là làm cái, những cái gia vị như kiểu món ờ, xào với ừ, cà pháo ấy. mình có cái, một cái video mình xào cà bằng mẻ đấy các bạn bạn có thể xem lại video đấy bây giờ thì mình sẽ ừ, chế biến thành ờ, món ăn nhé nay mình có mấy ờ, cái khúc cá ấy, mình sẽ nấu chua nhé các bạn nhé cá các bạn mình dán qua đây cho nó cứng cá lại trong đầu mình nấu với nấu chua các bạn son này nấu mình sẽ thái cà chua vào trước các bạn để cho nó cà chua nó mềm nó giữ còn à, rau răm à, thì là thì mình cho sau cùng mẻ mình cho sau cùng nhé các bạn nhé Được mẹ đây gồm uh, rau răm thì là và hành các bạn mình thái nhỏ nó ra các bạn tất cả này thái nhỏ phần cơm mẻ này các bạn mình ờ, lấy ra cái bát nhỏ xong mình nghiền ờ, đây các bạn nhìn rất là ngũi luôn cực thơm mình lấy cái phần bên dưới các bạn nhé bên dưới thì nó càng ngũi hơn đấy. ở trên thì nó cũng được rồi nhưng mà nó chưa ngẫu mình lấy phần dưới này đấy các bạn nhìn đấy cơm mẻ cực ngẫu rồi mình lấy hai thìa này. nhìn thực đã luôn chua lắm các bạn nó ngẫu rồi mà chua thơm nấu cá thì ăn tuyệt vời luôn rồi mình nghiền nát ra các bạn mình nát ra mình cho vào cái xong cá ấy. bạn nhìn thấy chưa mẻ tuyệt vời cà chua nó chín rồi cá chín rồi các bạn cà chua nó nát ra rồi thì cái mẻ này cơ mẻ này bắt đầu mình cho vào nha các bạn nhé riêng canh à, cá các bạn không có mẻ thì nó ăn nó không ngon đâu các bạn nếu mà nấu chua ấy, bắt buộc nó phải có mẻ bất kỳ món ăn nào các bạn nếu mà không có mẻ thì ăn nó cứ hanh hanh thế nào nói chung là có phải có mẻ vào thì nó đúng cái vị chua của nó tuy rằng những cái cà chua nó chua rồi hoặc là các bạn nấu với lá lồm nó chua rồi hoặc là những cái canh chua khác khế khiếc chẳng hạn nhưng bắt buộc phải có mẻ Đấy, có mẻ nó có cái vị mẻ nó thơm nó nó thanh nó mát nó đúng vị của nó ngon còn không có mẻ thì ăn nó không ngon đâu. Cùng là mình à, thả rau vào thả rau là sôi một chút là bắc xuống thôi các bạn nhé không ờ, tránh rau nó nát quá rau vừa chín tới rồi rồi như vậy là ok rất là tuyệt vời luôn Vậy cá nấu chua các bạn nấu với cơm mẻ chấm rau sống là ăn tuyệt vời luôn